Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Good cùng vợ bếp nha Hôm nay nhân dịp sắp tới ngày rằm thì Weekend Good cũng giới thiệu tới cả nhà món súp chay rất là thơm ngon Bổ dưỡng đó là món súp nấm cả nhà nha Đặc biệt với nước hoa là biết rất là đẹp và thơm cả nhà ơi Rồi, mời cả nhà cùng bà bếp với Weekend Good nhé Đầu tiên chúng ta sẽ ra vườn thu hoạch vài nhánh bông đậu biếc à, rất là đẹp mắt cả nhà ơi rất là tươi rói cả nhà nha ok ok và chúng ta đã có được một chén hoa đậu biếc tươi xanh cả nhà ơi và đây à, chúng ta sẽ có nguyên liệu để nấu nước rau củ như sau là một quả bắp cả nhà nha phải 200 g cùng với 150 g củ cải trắng rồi 100 g cà rốt và 100 g củ sen cùng 100 gram bắp cải cả nhà nha rồi mình sẽ cho những nguyên liệu này vào nồi nước dùng để mình nấu cả nhà nha thời gian nấu từ tầm 30 phút tới 45 phút cả nhà nha để ra hết chất cả nhà ơi đó chuẩn bị sẵn uh, ờ, 2,5 lít cả nhà nha mình nấu xuống còn khoảng 2 lít là ok cả nhà ơi Ok và sau khi nước sôi thì chúng ta với việc hạ nhỏ lửa và nấu tiếp khoảng các bạn nha nấu thêm 30 đến 45 phút cả nhà nha ok và trong thời gian đó mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu cái phần à, nước à, súp các bạn bao gồm nguyên liệu như sau là đùi gà mình nha nấm đùi gà 100 g 100 g nấm ngọc châm à, trắng và nấm ngọc châm nâu cùng 100 g nấm nông khô đó, và 100 g nấm tuyết các bạn nha nấm tuyết các bạn nhớ ngâm nước cả nhà nha cho nó nở ra còn những nguyên liệu khác như nấm à, nấm cô thì mình sẽ cắt xéo ở trên còn nấm đùi gà trăm mình sẽ cắt nhỏ cả nhà nha đó Ok và sau gần một giờ trôi qua thì chúng ta đã có được cái nồi nước dùng chay các bạn nha từ các loại rau củ quả rất thơm cả nhà nha bây giờ mình sẽ vớt những nguyên liệu ra như là cái phần bắp mình sẽ vớt ra mình để nguội mình sẽ cắt nhỏ mình lấy cái hạt cả nhà nha đó, nguyên còn lại thì mình có thể bỏ qua mình sẽ sử dụng nước cả nhà ơi đó tại vì mình đã lấy hết chất cả nhà cả nhà nha rồi mình sẽ đổ ra một cái nồi nước riêng rồi mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi khác để mình chuẩn bị chần các loại nguyên liệu rồi nấm các bạn nha rồi sau khi chờ quả bắp đã nguội bây giờ mình sẽ tách lấy hạt cả nhà nha nên lát mình sẽ cho vào nồi súp luôn cả nhà nha đó ăn nó sẽ sắp rất ngon cả nhà ơi ok và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một nồi nước mới mình sẽ cho uh, à, 5 gram gừng rác cùng với uh, à, 5 gram cái phần mà đậu ngò các bạn đậu uh, à, ngò để mình nấu các bạn à, để mình khử cái mùi của cái nấm cái nhà nha đó, vị nấm có mùi rất là nồng đặc biệt như nấm đông khô nấm hương các bạn nó nó khử mùi cái nhà nha đó, mình để nước sôi mình sẽ cho nấm vào mình trần các bạn nha đó, trần sơ qua sau đó mình ngâm vào nước lạnh cả nhà nha đó. ok và để tăng cái việc mà khử mùi à, tạo mùi hơn cho nấm thì mình sẽ cho một chút rượu vào các bạn nha à, chút rượu là mình sẽ à, trần mình sẽ cho nấm ra và mình sẽ thay thế à, nấm lông hương nấm lông khô bằng cái loại nấm khác các bạn nha đó, mình sẽ chỉnh xíu thôi đó, để tạo cái độ giòn cho nấm và khử mùi luôn cả nhà nha đó, hai dặm một luôn ok và chúng ta có nguyên liệu để nấu à, nước súp các bạn nhà nha chúng ta sẽ có 50g củ sen cùng với 5g cà rốt mình cắt nhỏ cả nhà nha cùng với 500g cái loại nấm mình đã trụng sơ với nước sôi các bạn đó, và nguyên liệu gia vị là nước mắm các bạn nha cùng với à, muối nè đó, mình sẽ dùng là 10 gram 10 ml nước mắm 10 gram muối nêm và 20 gram đường cả nhà nha đó, thì các bạn gia giảm mình sẽ dùng là nấm chay các nhà nha nấm chay nấm hương các bạn đó ngoài ra chúng ta cũng sẽ có là nguyên liệu à, à bắp các bạn đó mình đã sử dụng được 150 gram bắp mình đã à, lấy ra nhỏ nhỏ các bạn bắp á, cùng với hai ba mươi gram bột năng các bạn nha và pha với ờ, hai ba mươi ml nước, nước á để lát mình sẽ trộn để tạo độ sánh độ sệt cho cái súp mình nha cả nhà nha ok và đây là nồi nước dùng mình đã nấu hồi nãy các bạn đó, bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu vào các bạn nha đó mình sẽ cho 50 500 gram nấm các loại vào các bạn nha đó nấm đông khô nấm kim chi nấm ngọc châm nấm đùi gà ngư các bạn đó cho vào các bạn nha cùng với đó mình sẽ cho 100 gram bắp đó, mình đã nấu luôn tách tách từ cái à, củ à, tách từ trái bắp nãy các bạn đó Và ra chúng ta sẽ có củ sen cắt lát và cà rốt cô sẽ cho vào luôn các bạn nha đó, thì củ sẽ có lấy cà rốt các bạn có thể nấu sôi trước đó, cho nó mềm ra thì nấu chung sẽ dễ hơn các bạn nha thì các bạn đó. rồi sau khi cho nguyên vào thì mình chỉ việc nêm đếm gia vị hồi nãy rồi cuối cùng mình cho bột năng và mình rồi sợ là xong cả nhà ơi ngoài ra thì chúng ta sẽ cho thêm một chút dầu mè các bạn nha đó, nó tạo độ thơm sánh các bạn đó, khi mình đã cho bột năng rồi đó ok và cuối cùng sau khi mình đã nêm gia vị thì mình sẽ cho chút dầu mè cùng với bột năng mình đã hòa với nước vào các bạn nha đó, mình sẽ cho vào các bạn là muốn tạo độ sệt càng sệt thì các bạn cho bột năng càng nhiều các nhà nha ok và sau khi cho xong hết thì chúng ta khuấy đều cho nước nước trong lại và chúng ta chuẩn bị ra món thôi cả nhà ơi Ok và chuẩn bị một tô chén chúng ta sẽ cho súp vào tô và chuẩn bị thức vào cả nhà ơi đó với uh, nước súp nóng hổi đầy đủ các loại nguyên liệu rau củ đó thơm ngon như là hạt bắp nè nấm lông khô nè cà rốt nè củ sen sực sực dai dai nè bắp thì bùi bùi béo béo và ngọt nè trời ơi nóng tiết hiểu trời quá giòn quá dai cả nhà ơi ăn vô thì tuyệt vời cả nhà nha cực kỳ nóng hổi luôn cả nhà ơi wow và cuối cùng chúng ta đã có được một tô súp nấm hoa đậu biếc cực kỳ đẹp mắt cả nhà ơi với hoa đậu nước hoa đậu biếc thì quá tuyệt vời màu xanh biếc nè đẹp lắm cả nhà ơi ăn vào là các loại nấm dai dai sực sực cùng bắp bù bù bé béo củ sen giàu dai đó. với nấm tiết nữa trời ơi ăn thì quá tuyệt vời em xuyến cùng với vàng nhãn ngò yến cả nhà nha ngoài ra chúng ta có thể thưởng thức súp cùng với một ít nước chấm từ nước mắm chay đó, và một chút muối tiêu đó, ở nhà nha nó tuyệt vời luôn cả nhà ơi rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món súp này nhé hẹn cả nhà ở những clip sau bye bye